đó bộ hột này hoàn toàn không tăng tích ăn em bao ăn thua trẻ hột cho các bác nắp chén thì các bác chơi nắp chén nào cũng được đây là cái bộ hột tài xỉu tam sắc do chính tay cơ sở em làm ra không phải là bộ hột bo từ 14 14 ly xuống 13 ly nhưng mà như các bác đã biết có nhiều bác gọi điện hỏi em là cái bộ hột này có phải bộ hột bo từ hột to xuống để thành nút nhỏ không em khẳng định là không bởi vì sao các bác biết không ạ bởi vì nếu như mà một cái bộ hột bình thường hột nghệ hoa chợ mà bo xuống ấy thì các bác để ý xem cái mặt ba này của nó đây cái mặt tam này mặt tam này của nó nó sẽ là dấu huyền đây đó có nhìn thấy không ạ mặt tam của nó sẽ là dấu huyền này đó còn đây mặt tam của em nó là dấu sắc mọi người nói là đánh dấu nghịch này thì nhiều sóng sới người ta không chơi thì đây là em làm cái bộ hột tài xỉu tam sắc này để em đánh dấu cho các bác biết là cái bộ hột của em không phải là hột bo từ 14 xuống còn nếu mà các bác mà muốn uh, làm dấu huyền nó cùng nó không bị nghịch ở cái mặt tam ấy em cũng làm được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 bây giờ em sẽ lắc hột đi đều cho các bác này đó vừa nãy là xỉu đúng không ạ bây giờ lên tài này bây giờ lại xuống xỉu này bây giờ lại lên tài này đó được chưa ạ vừa rồi em đã lắc cho các bác chén đi đều chén tài chén xỉu đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ tài hoặc giữ xỉu cho các bác bây giờ nó đang ở tài em sẽ giữ luôn tài này một tài hai tài ba tài bốn tài có nhìn để ý xem toàn là tài 11 12 đúng không ạ Chén này em hơi nhẹ tay thì nó đã xuống xỉu mất rồi xuống xỉu rồi thì bây giờ em sẽ giữ xỉu cho các bác một hai chén để cho các bác biết được rằng cái bộ hộp này nó không hề nặng tài nhá một xỉu này hai xỉu này xỉu 10 ba xỉu này bốn xỉu này đó năm xỉu này sáu xỉu này bảy xỉu này thế này lên tài rồi em giữ được hẳn cho các bác 7 tiếng xỉu các thấy sao ạ cái bộ hột này nó rất là dễ lắc